Bây giờ mình sẽ ừ, rửa mặt nha mọi người Giới thiệu luôn là sữa rửa mặt mà Mình đang thử Đó chính là của Lucky Vado Mình mua một lúc mấy sản phẩm của cái brand này luôn để test review cho mọi người Tên mình sẽ, hôm nay thì mình cấp cả một cái dài Đi khá là nhiều Nên là mình sẽ cho vào cái máy à, rửa mặt này Mình sẽ cho một ít Và sau đó mình sẽ bắt đầu mở lên ừ. Mùi này rất rất rất giống mùi Big Bubble Ui, mình thích mùi này cực cực kỳ luôn ấy Bạn nào mà hồi nhỏ rồi thơ he Big Bone Bây giờ thì mình không nhớ là nó còn cái kẹo đấy không Nhưng mà hồi nhỏ mình ăn suốt Nhà mình mê lắm mùi này ờ, Và cái sữa rửa mặt này mình thấy là rửa rất là sạch Nhất là khi mà mình kết hợp với máy rửa mặt Hoặc là nếu mọi người không có máy rửa mặt mọi người mua cái miếng rửa mặt cũng được Rửa xong thì da mình khá là mịn Và nó không bị uh, có khô Mà là kiểu mức tầm trung ấy Nó không đến nỗi là kiểu uh, quá là cấp ẩm cho da của mình nhưng mà mình thấy là nó sạch và nó không bị ờ, khô da điểm rất là mùi thơm với cả cái bọt này siêu mịn mọi người cái bọt này rất mịn luôn kể cả mọi người tạo bọt bằng tay thì nó cũng rất mịn buổi sáng mình lười thì mình cũng chỉ sử dụng bằng tay thôi chứ mình không sử dụng máy rửa mặt như này